Rồi, xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi à, tiếp tục giới thiệu cho anh em Đấy, sâu thêm về những bộ hột tài xỉu mà bên tôi Đấy, bên tôi mới cho ra mắt và bên tôi làm để cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả nhất Đấy. thì uh, rất là nhiều anh em đấy, đang băn khoăn và thắc mắc đấy, hột tài xỉu cây ở bên tôi làm ra từ đâu đấy, làm ra từ đâu thì cái nguyên liệu của nó thì à, anh em thông cảm tôi không nói trên video này đấy và đây chính là cái à, nguyên liệu để làm ra cái bộ tài xỉu cây đấy, đây chính là hai cái thanh hay gọi là hai cây để, để tôi cắt ra để tôi cắt ra được như thế này đấy, được cắt ra được như thế này và tiếp theo đó chính là sẽ sơ chế cái bộ hột này đấy để nó thành ra thành ra hột này Đấy, nó thành ra hồ sơ như thế này và từ hồ sơ như thế này Đấy, tôi sẽ bo bo và sẽ được như thế này Đấy, và sẽ được hoàn chỉnh được hột như thế này Đấy, và đây tất cả đây tất cả đây là những cái bộ hột tài xỉu cây mà tôi uh, muốn chia sẻ cho anh em Đấy, hay là muốn để lại cho anh em cái bộ tài xỉu hay nhất hiện nay Đấy. hay nhất hiện nay để cho anh em đi chơi nó được hiệu quả hơn rất là nhiều anh em đi lắc tài xỉu Đấy, anh em kêu thua tha Đấy. thì uh, thua tha thì anh em cũng biết rồi Đấy, em đi chơi thì anh em sử dụng mãi những cái bộ hột tài xỉu cũ của anh em Đấy, hoặc là anh em chỉ có một bộ thôi thì uh, anh em sẽ bị bắt bài anh em thua là đúng rồi đấy khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em bắt buộc là anh em phải có cho mình hai cho đến ba bộ để anh em thay đổi chứ anh em đánh nguyên một bộ là kiểu gì anh em bị bắt bài nhá để chia sẻ nhỏ cho anh em thế đấy thì cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây đấy cũng rất là nhiều anh em chưa biết về cái bộ hột tài xỉu này thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi chơi anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì cái bộ hột cây này nó đi rất là khôn cái mà để tôi ưng ý nhất của cái bộ hồ tài xỉu cây này đó chính là cái độ khôn của cái bộ hồ tài xỉu nhé khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì cái bộ hột cây này nó đi cái tỷ lệ rất là khôn nha anh em nhé đặc biệt là những cái chén mà gọi là những thế hột khó thì là nó đi về cái phần à, theo ý muốn của mình đấy, theo ý muốn của mình đấy thì cũng không nói dài dòng nữa đấy, thì giới thiệu cái bộ hột tài xỉu thì làm ra như thế nào đấy làm ra từ đâu đấy tôi cũng đã nói trên video rồi làm ra được cái bộ tài xỉu cũng rất là khó rất là khó rất là lâu và làm ra được một bộ hoàn chỉnh như thế này nó cũng rất là nhiều công đoạn đấy thì nói chung là công để làm ra cái bộ hồ tài xỉu này thì nó cũng khá là khá là nhiều giá của nó hơi đắt hơn một chút so với cái bộ hồ thường này để bo vào để chơi cái công của nó để làm ra bộ hột này cũng rất là nhiều rồi nên là một vài trăm đối với anh em nó không là gì cả nhé Đó. Thế thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi sẽ làm đầy đủ nhất để, để cho anh em uh, thấy được cái bộ hồ tài xỉu cây nó đi đến sân chơi khi mà anh em sử dụng anh em đi lắc thì nó sẽ như thế nào nhé Đấy. thì uh, trước tiên tôi bảo tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó Đấy. Đây, cái tăng tích thì là anh em vào anh em chơi thì là anh em tất nhiên là anh em phải thử ờ, thử tăng tích của nó là gì Đấy, thử làm châm Đấy, thử làm châm Đấy. đây là hột công chuyện này anh em nhé này hột công chuyện Đấy. đây là hột công chuyện Đấy, đây đây là hột cây thì anh em có thể là so sánh giữa hột cây và cái hột tài xỉu bình thường này Đấy, xem là nó có khác nhau như thế nào cái chất liệu của nó nhé cái chất liệu của cái bộ hột cây này nó đẹp hơn rất là nhiều Đấy. và tiếp tục đó, à, thử cho anh em nước muối đó nước muối này rất là ok nổi đảm bảo với anh em luôn là một nghìn phần nghìn là không có tang luôn bộ hột này anh em thử anh em đi lắc anh em mới biết được cái bộ hột này nó đi như thế nào nói chung là đảm bảo với anh em luôn là cái độ khôn của nó khá là cao anh em nào mà đã theo dõi kênh của tôi rồi thì anh em biết đấy, tôi là Sơn Tài xỉu ở bến xe miền Tây đấy, chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại hiệu quả cao cho anh em đấy và nó tập trung hết được những cái bộ hột tài xỉu thường mà anh em thường ngày có để nó đưa vào trong một bộ hột tài xỉu đấy, ví dụ như hột bão hột nặng tài hay nặng xỉu Đấy, hay là hột đua 5 năm Đấy. nó quy tụ tất ở trong cái bộ hột tài xỉu này Đấy. và cái quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu này đó là khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này thì anh em sẽ có luôn Đấy, và tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắc hiệu quả nhất của cái bộ hột tài xỉu cây này Đấy. thì uh, anh em uh, có cái cách lắc và cộng thêm cái bộ hột tài xỉu nó đi khôn nữa thì là không có cái giá nào không có cái không không thể nào là anh em đi chơi mà anh em không thắng được nhá đấy thì đây tôi và tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột này nó đi như thế nào nhá thì tất nhiên rồi khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc ấy thì thứ nhất là hột phải đều đấy, hột đều như nào đấy. Đấy, tài qua xỉu này xỉu bão luôn này bộ hột này nó quy tụ được tất cả những cái bộ hột tài xỉu thường mà có nhé anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc cực kỳ hay luôn tôi cực kỳ ưng ý cái bộ hột tài xỉu này nhé đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc nhé 8 đến 90 phần trăm là tranh tài nhé Đó. tiếp tục như vậy lại xỉu Đó. tài đó. đi rất là đều đúng không anh em Đấy, khi mà anh em lắc đi đều như vậy rồi anh em muốn giữ tài giữ xỉu ok sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em Đăng tài đúng không giữ tài cho anh em này Đấy, 662 tiếp tục giữ tài này Đấy, 665 à 664 Đấy, tiếp tục giữ tài Đó. rất là hiệu quả đúng không anh em thì tất nhiên rồi phải có những cái thế hột mà anh em phải cho về xỉu đấy nhưng mà vừa rồi là tôi cố tình tôi giữ tài đấy thì là nó sẽ giữ tài là như vậy còn à, ví dụ như là những cái thế hột mà anh em bỏ phải bắt buộc là phải cho xuống xỉu ấy là ví dụ như cái thế hột 16 17 như thế này đấy 15 16 như này thì là anh em lắc như thế nào để anh em có thể là về xỉu được rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần có hai cách lắc một là anh em có thể lắc bình thường như cách của tôi lắc vừa nãy này. như này thôi thì là cái bộ hột này nó theo cái tỷ lệ là đi khôn của bộ hột thì là nó sẽ về xỉu cho anh em nhé đó ba ba bốn đấy còn cái cách lắc đặt hột mua hột thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh em đấy, chia sẻ thêm cho anh em để cho anh em đi lắc nó sẽ áp dụng vào sân chơi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đấy. cái bộ hột này là cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em nó giúp cho anh em đi ờ, kiếm tiền thì là anh em phải chịu khó đầu tư Đấy, chịu khó đầu tư nó không đáng bao nhiêu tiền cả Đấy. nên là anh em hiểu được cái điều đó nhá Đấy. cái này tôi giữ này đó cái này tôi giữ đấy không anh em nó rất là hiệu quả luôn anh em muốn lên tài xuống xỉu hay là muốn giữ tài giữ xỉu đều được hết đấy cái tỷ lệ của nó nó lên tới 80 phần trăm đấy cũng có thể là anh em lắc có thể là hơn nữa đấy tùy anh em có anh em nào có duyên đấy, thì anh em lắc nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đấy còn đảm bảo với anh em luôn là khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em sẽ lắc được đấy anh em sẽ lắc được anh em sẽ gọi video của tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu này đây là cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi làm ra và tôi làm ra cái bộ hồ tài xỉu này thì tất nhiên cái cách lắc của nó như thế nào hiệu quả nhất thì à, tôi cũng sẽ chia sẻ với anh em nên là anh em cứ tự tin à, anh em cứ yên tâm là cái bộ hột này khi mà anh em về anh em đi chơi ấy, thì nó sẽ anh em sẽ lắc được à, cái bộ hột tài xỉu này yên tâm là như vậy nhé Đấy. Đấy, thì uh, video này tôi uh, cũng đã chia sẻ cho anh em cái bộ tài xỉu cây bộ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy thì ờ, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em